nó cái sức khỏe là cái cực kỳ quan trọng của mẹ mình mà mình không lo mình lo sức khỏe cho con bồ mình làm cái con khỉ gì đúng không đương nhiên lo cho con bồ được thì phải lo cho mẹ được đúng không em em lo cho mẹ em vuông tròn thì em lo cho bồ ra đường em là người đàn ông 10 điểm còn em mà em em dung dán cho con bồ em á thì mẹ em nó biết nó tuổi thân thôi ủa sao nó nói chuyện hơi như bị hổn ta anh lộn em anh tức quá anh lộn nó là con bồ còn mẹ của em không phải là nó nha đó đời sống văn minh gắn liền với home sim đẳng cấp PT hân hạnh cung cấp đến các bạn những giải pháp tập luyện tại nhà hoàn hảo từ phân phối thiết bị hướng dẫn tập luyện, giáo án và giải pháp dinh dưỡng. Tôi Duy Nguyễn, BBT CEO hân hạnh đồng hành cùng các bạn. À, chào mừng các bạn đến với chương trình vlog của anh Duy Nguyễn thì ngày hôm nay anh sẽ làm vlog ngắn gọn nói về cái đề tài chung của mấy thằng trẩu tre gamer đó là mấy thằng này nó hay có cái mặt có ờ, trong cái giờ anh livestream á nó hỏi những cái câu mà nó đưa những cái quan điểm nó đưa ra những cái góc nhìn nó kể lễ nó tâm sự về cuộc đời của nó này nọ ờ, tình tiền tù tội ờ, gái gú đó cái dạng như mà mấy đứa đi học á mà ngửa tay xin tiền cha mẹ đó mấy em xong rồi mua quà cho bồ rồi, rồi nó yêu bồ rồi cô gái rồi nói sao giờ tập sao cho chuột to tập sao cho muối bụng cho gái nó khoái rồi đó mấy em là mấy đó đó ngày hôm nay anh sẽ nói một chút xíu về cái vấn nạn của mấy người gamer khi mà cái gọi là, là tuổi trẻ chưa trải sự đời cuộc sống này á cứ tối ngày người ta nói là mê con gì mà mù mắt đó em <laughs> đó mê con gì mà mù con mắt á hoặc là sướng cái con gì mà nó nó mù con mắt á nói chung là đại loại là như vậy thì bây giờ tụi em nghĩ coi mấy thằng đó nó chưa làm được gì cho đời hết đúng không nó tập game á thì nó cũng tập chưa tới nơi tới chốn nữa nó nó sống một cái cuộc đời á mà nó không có được cái định hướng là ừ tương lai nó sẽ làm như thế nào làm như thế nào mà nó bị những cái cám dỗ nó ư rất ư là tầm thường có có một cái câu chuyện mà mấy anh khoa học gia đó nó hay lấy ra nó nói mà anh đó thì à, anh không thích cái cách nói chuyện kiểu đó nhưng mà đại loại nó nói như vậy có một cái xô cho mày ba loại một là đá tảng hai là đá sỏi ba là cát thì bây giờ mày đổ cái nào vô cái xô đó trước đó thì bây giờ giả định cuộc đời tụi mày á như mấy thằng tẩu tre đó đó thì nó sẽ đổ cát vô trước khi mà đổ cát vô trước á thì chắc chắn đó, đó là cái sự chọn lựa ngu nhất cái thằng ngu thứ hai nó đổ sỏi vô trước nó đổ sỏi vô trước ít ra nó còn đỡ đỡ là mấy cái thằng đó đầu tiên lầm đường lạc lối xong rồi vô vlog của anh Duy Nguyễn mà tỉnh ngộ đó nó anh Duy Nguyễn cứu đổi đời em đó à nhắc tới vụ anh Duy Nguyễn cứu đổi đời em mới nhớ xong rồi nó tưởng anh Bồ Tát mà em <laughs> nó gặp bước trước cái chuyện gì ra đời á nó cũng nhắn tin hỏi anh hết á nào là anh Di ơi em hâm mộ Di từ những clip bất động sản này nọ anh dạy hay quá anh giờ em tình huống em vậy anh anh kêu em làm sao nó đưa vô cái game độ nhà nói về đất đai quá 18 19 người tranh chấp rồi cãi lộn quýnh lộn tạt axit các kiểu bây giờ chỉ là số đỏ đó cái, cái, cái kiểu đó là vậy đó nhưng mà có những cái hoàn cảnh thì anh cũng cứu được thấy không có những cái hoàn điện thoại số lạ không giờ nghe đâu có những cái hoàn cảnh đó, thì anh cũng cứu được nha một mình quá Alo Dạ em chào anh Em là Mai Anh có biết đến Ừ ờ. Thị trường kinh doanh mà cụ thể là gì mới được chứ Là dạng công ty đầu tư tài chính nha anh À Dạ Đầu tư tài chính hả Dạ đúng rồi anh Ờ à, nói chung là giờ em em em là em là công ty của một cái công ty đầu tư tài chính nào đó Dạ dạ Đúng không Muốn gửi cho anh tài liệu để tham khảo để em tham gia vô cái mạng lưới của em cái gì đúng không Em sẽ gửi tài liệu tham khảo cho anh nha À Rồi giờ là là là là là, là anh anh anh gửi cho em uh, Zalo cái gì Dạ em sẽ gửi liền cho anh nha đúng không để em gửi tài liệu đúng không dạ dạ ừ, ừ rồi vậy thôi em cúp máy đi rồi anh lấy cái điện thoại của anh ra anh, anh, anh, nhắn tin zalo cho em nha dạ cái chỗ nào thì bọt bộ công thương nó quảng cáo ta <laughs> có có một lần có Ô, mẹ mẹ sale mày kiếm tao cái kiểu này hả là tao ghi bọt cho bộ công thương dứt mày luôn chứ xạo xạo có gì hoài hả em nó phản ánh cái gì mới đầu tao không tính nghe nhưng mà bây giờ nó đưa pháo cho em đốt anh dứt nó luôn á nó phạm cái gì mấy em một cái sỏi bây giờ u nó đẹp nó đảo điên nó khùng rồi nó không có chuyện gì làm cái những cái nghề đàng hoàng nó không làm đâu nó làm những cái nghề mẹ đa cấp nó làm những cái nghề mẹ vẽ vành nó làm những cái nghề lừa đảo đó nó gọi điện nó làm phiền mình mẹ nóng không ô bực mình lắm em thí dụ như bây giờ á người ta đàng hoàng á người ta có danh có dự á không á thì ai đi mà đi bán bảo hiểm để cho người ta chửi hoài đúng không đã bảo hiểm người ta không mua rồi mà cứ tối ngày á ừ, ừ ờ, anh ngu quá đầu tư sức khỏe đi quá đầu tư sức khỏe đi rồi này đó sức khỏe quá giờ già quá giờ đó, đó, đúng không rồi xong rồi gọi điện thoại á em có dự án này dự án kia ủa mà rảnh quá vậy bà cái đó là làm phiền đó thật sự còn rì bọt luôn Tức ghê mà không có cái nào nó kêu nhắn tin số bao nhiêu là rì bọt cái số này nè không bởi vậy làm ăn yên ổn muốn thôi quay lại vấn đề uh, video của anh mấy em video của anh là nói về mấy bạn trẻ mà bỏ cát qua đáy đúng không là tại sao mà bỏ cát đó là ngu nhất tại vì bỏ cát thì sau này không bỏ được cái gì vô hết trơn hết tại cái xô của bạn nó đầy cát rồi bạn đâu bỏ gì vô được đúng không bạn đồng ý tôi không còn bây giờ á đó, đó bạn bỏ đá tảng vô trước thì bạn bỏ đá tảng vô xong những cái lỗ còn trống bằng bỏ tiếp đá sỏi đúng không những lỗ còn trống của đá sỏi bằng bỏ tiếp cát là cuộc đời và nó có hết tất cả bạn hiểu cái câu chuyện người ta ngụ ngôn người ta muốn nói cái gì không nó thì mấy bạn trẻ nó cũng vậy cái cuộc sống này mấy bạn sống vội vàng quá các bạn cứ coi nó mê mê con trim mà nó mù con mắt hoài nhé con trim con trim hả mê con trim nó mù con mắt nó cứ vậy hoài à, không có được đúng không trong khi cha mẹ mình đẻ ra mình kỳ vọng mình mình chưa báo hiếu được cho cha mẹ mình ngày nào hết có con quỷ sứ đó ngoài đường nó là cái gì đúng không nó biết bào tiền của em thôi mà tiền nó phải là của em tự làm ra mà có tiền của em là tiền mẹ cho đi đóng học phí đúng không tiền mẹ cho là cho này cho kia nó, thì cái những cái câu chuyện về những con nghịch tử và những con bất hiếu đó đó ở trên mạng nó cũng nói nhiều lần rồi có một câu chuyện mà cái thằng thì cái thằng cái thằng kia nó giả bộ thiếu gia đi nó ăn chơi với đám bạn nó rồi mẹ nó lụm da chai đó nhớ không mẹ nó lụm da chai bán da chai chết mẹ luôn cho tiền nó mà cuối cùng lụm da chai ngay cái đám tụi nó tụi nó nhậu đó rồi nguyên đám bạn của nó chì chiết mẹ nó đó rồi nó ngồi nó giấu mặt luôn nó trốn đó đúng không nó đại đại lỗi là nó phản ánh vô những cái bạn trẻ đó những cái bạn trẻ mà có suy nghĩ lệch lạc về về gia đình và tình cảm đúng không cứ coi tình cảm là cái gì ghê gớm lắm nó chia tay mình cái mình tự tử áp được vui không em nó chia tay mình cái mình đi tự tử cha mẹ đẻ đâu có hình hài 18, 19 năm không dám quýnh cái nào hẹn hò yêu đương nó nắm nó nắm cổ nó đót kỳ lọc như chó đó thấy thấy nó cực kỳ nó nó nó nó nó bậy bạ chưa bởi vậy nhiều khi á cái đó là cái gì cái đó là do cái tụi em suy nghĩ nó không đúng về cuộc sống nó mua quà cho gái nào nè 8 tháng 3 nào là valentine Valentine Valentine gì đó tùy cách đọc nha rồi 20 tháng 10 rồi gì 20 tháng 10 rồi gì từ lưa ngày luôn em ngày gì cũng có hết lễ lại trung thu Noel Giáng sinh có bao giờ tụi em ngồi tụi em ngẫm nghĩ rồi là một năm á em tốn bao nhiêu tiền cho gái chưa mà cái số tiền đó là mẹ cha của em cực khổ làm cho em cha mẹ đã hy sinh cả đời đúng không để lo cho tụi em ăn học mà tụi em ăn học nó đã không xong thì chớ đúng không mà còn gái gú mà bào tiền của cha mẹ cho gái nữa anh nói vậy không nghĩa là nó ừ giờ sinh viên làm được yêu này nọ kia nghèo được yêu yêu thấy công bằng không ơi thằng nào cũng nghèo phải sao mày bào tiền tao đúng không đúng cho like đi mày. tưởng đâu sau này ra trường nó tốt đỡ đẹp hơn nó đỡ hơn nhưng mà không ra trường nó cũng lậm trong cái máu mê gái nữa nó cũng dẫn cho gái nó dẫn cho này cho kia nó chưa bao giờ nó nghĩ tới cha mẹ nó nó đi tập gym nó mua súp cho nó uống nó mua bao tay cho nó nó đi mua cho con bồ nó luôn nó nâng tạ nó tháo tạ nó lo cho con bồ nó từ đôi giày cái giới mẹ nó nhà rụng bà nó xương rồi chưa bao giờ tao thấy nó ghé bbt nó mua hũ son nữa thấy cái đó nghĩ sao mấy em cái đó anh nói nhiều lần rồi chứ phải một lần đúng không cha mẹ thì nhìn bữa sáng không không không dám ăn để tiền đó cho con sợ con nó gửi về triệu hai triệu không dám xài tiền đó luôn ừ nó cũng không bao giờ thấy nó mua được cho mẹ nó thùng liên body for her nào hết đó mà trong khi nó đó, nó với con bồ nó sẽ ăn uống ngập mặt mà xài tiền như vậy đó tao nói tụi bay vừa vừa thôi nha mẹ có một thôi nó còn bồ một đống chọn mà ngu đúng chưa mẹ là đá tảng bồ là là hạt cát rõ ràng rồi mày phải bỏ đá tảng vô cái vô cái vô, vô cái thao trước chứ tụi bay không thể nào bỏ hạt cát vô cái thao đúng không tại sao mà các em có thể vô lý tới cái độ á mà bao gái tập gym vô bpt đóng tiền tập gym cho gái đóng một năm luôn wow. đúng không cho gái đóng một năm chỉ có điều tụi bay ghen tụi bay thuê bt cho gái thôi tụi bay cho gái đóng một năm là tụi bay mua súp cho nó uống thì cũng có lợi cho anh thiệt anh nhìn thì anh cũng thích rồi đó nhưng mà anh nhìn lại tao không biết mày lo được cho mẹ mày chưa đúng không giá mà mày lo cho mẹ mày mua cho mẹ mày cái máy chạy bộ f 63 về nhà bà chạy đi cho bà đỡ bị bệnh mỡ đỡ bị cao huyết áp nó tụi bay học tập game làm cái gì để cho đầu óc tụi bay một là một gamer <laughs> đúng chưa thằng kia mày cười cái gì hả mày cười cái gì mày cũng vậy thôi nha con tao chưa lôi cái nhà mày ra tao đam nha mày nổi nổi đây mày nghe mà không tắm thì thôi em em cũng đang kiếm mua chiếc f 63 sếp ơi mày mua chưa dạ rồi rồi em đặt rồi mày mua cho tía má mày chưa dạ dạ dạ ờ quá chứ tự nhiên tía má mày nuôi đâu có nuôi đã đời mày xong rồi ra đường mày bị gái dụ giờ nuôi thêm con của mày nữa mày nghĩ coi mày cũng là mày tội nặng lắm nha đó mà trong khi á người lớn tuổi á mẹ của anh cũng vậy thôi mấy em Ông mẹ con vậy thôi nói giờ thôi sống được bao lâu nữa con nghe nói chán thấy bà luôn á gì sống bao lâu thì mệt cứ lấy bc ra uống đói, wow. đói bụng thì lấy lean body ra uống ngày leo lên máy tập gym cho con anh mua cho mẹ anh cái máy f 85 rồi à, máy f 85 chuyển thẳng vô nhà mẹ luôn đó mẹ cứ tập đi ghim điện lên chỉnh má màu nhắn hai tay thôi nó cái sức khỏe là cái cực kỳ quan trọng của mẹ mình mà mình không lo mình lo sức khỏe cho con bồ mình làm cái con khỉ gì đúng không đương nhiên lo cho con bồ được thì phải lo cho mẹ được đúng không em em lo cho mẹ em vuông tròn thì em lo cho bồ ra đường em là người đàn ông 10 điểm còn em mà em em dung với dán cho con bồ em á thì mẹ em nó biết nó tuổi thân thôi ủa sao anh nói chuyện như bị hổn ta anh lộn em anh tức quá anh lộn nó là con bồ còn mẹ của em không phải là nó nha đó ví dụ mẹ của em cũng sẽ tuổi thân tại sao tao đẻ mang nặng ra tao đẻ ra mày đúng không bây giờ tao già mà người già tao hay tuổi thân nữa tao hay buồn hay cô đơn giờ nhìn qua vậy mốt lỡ mẹ với vợ cãi lộn huynh ai mày hả mẹ với vợ cãi lộn mày trốn nhà mà đi ha có mấy thằng nào ông hàng lắm em nó trốn nhà nó đi luôn ờ, đúng không nó bây giờ á mày tập game được mà cha với mẹ cả gia đình của mày mày không mua được cái máy chạy bộ về nhà để mà tập home game tao không lại tụi mày luôn không lại đúng không không lẽ giờ mày kêu mẹ mày ra phòng game tập không có đi được đâu mấy em anh kêu rồi nhà anh bốn phòng game anh kêu mẹ ơi xuống phòng game tập đi đó mẹ tao thích chỗ đông người mẹ ơi mẹ tám thích chỗ đông người nó ồn ào quá nằm chỗ đọc tiểu thuyết nằm chỗ đọc tiểu thuyết ăn không lẽ giờ cấm đúng không không lẽ giờ cấm mẹ đừng ăn ô mấy cái nói chung là nói chung thuyết phục người già nó khó lắm những cái mình cho là kiến thức mình thừa sức mình hiểu nhưng mà mình nói mẹ mình rất là khó để chấp nhận nó trời ơi bị khó quá bây giờ tao ăn sợ tốn tiền của mày cái gì mà cản một lum nó cũng không được nó cũng không được không lẽ giờ kêu mẹ thôi đi ra công viên đi bộ đi thôi mẹ ơi làm biến quá nằm ở nhà đọc sách chứ nó nó khổ lắm bởi vậy anh á mới tìm cách được đầu đầu tiên á anh mua cho mẹ cái máy chạy bờ mang mà không máy đi bộ mà cái cái cái xe đạp trời đất cơ lên đạp ọc đà ọc đạp ọc đà ọc đạp ọc đà ọc đạp xong rồi bỏ xó luôn đọc truyện tiếp trời nó đau đầu lắm mà nhà có đâu phải có mình mẹ anh thôi nhiều lắm em có mẹ có gì có mấy đứa em họ nữa đông lắm đó thì bây giờ anh mua cái máy chạy bộ về anh để cả nguyễn nhà tập luôn wow. anh bắt tập ép tập luôn ngày đó đi nhiều nhiều chỉnh chương trình để sẵn vô đầu tiên là cho chạy manual thôi manual xong rồi lên lên xuống xuống bấm hai bên nè up up rồi starta nè phát phát đồ lên lên xuống xuống tất nhiên đây không phải là chương trình hướng dẫn nha anh chỉ nói về những cái tình huống mà tụi em có những em á tiếp xúc với anh cũng là muốn lo cho mẹ cho cha cái đó anh rất là quý nó thật sự với mày á mày mày mày tụi bay mua đồ mà cho mẹ cho cha đó tao bán rẻ chút xíu tao không vui nữa nó thề thề luôn á còn cái màn mà hả nhìn ra đường mà sợ gái là thứ đó anh ghét cực kỳ anh nói thẳng mày thương gái khác nó sợ gái đúng không anh kể cho bà nghe nhiều khi mấy chị mất cười lắm tự nhiên vừa hẩm tới đây có con cha nội kia đi cái xe Fortuner Fortuner thắng cái cùng làm cái cạch làm ghê gớm lắm vô đúng đùng đùng đồ cái này nọ anh kinh nghiệm rồ này nọ anh là đại gia rồi. anh mua này mua kia tất cả thứ anh tập ờ, ờ, ở, California đồ đóng tháng nhiêu tiền nhiêu tiền đồ nổ kinh kinh khủng hồi cuối cùng biết sao không mua tới mua lui lụm được bảy tám món gì đó vợ nó cho chọn đúng món <laughs> vợ đúng món thôi ông, ông mấy cái này ông đủ rồi ông dư rồi thôi ông uống này thôi 900 ngàn 900 ngàn vợ cầm tiền mà đi ông nổ như gì nên cái quan điểm của anh nói nhiều khi anh nói là đàn ông sợ vợ là anh luôn khinh anh nói thiệt á mày ghét tao tao chịu luôn nhưng mà dùng đã đã tới cái chữ sợ vợ là anh khinh cực kỳ luôn đó sợ vợ nó khác thương vợ thương vợ không nghĩa là sợ vợ ok có những đứa nó nói là thôi vợ tao tao sợ xong rồi cái thằng kia nó lầy hơn nữa vợ tao nguyên xóm sợ đâu phải mình tao đâu tụi nó vậy đó em tao hỏi mẹ mày, mày sợ chưa mẹ mày mày sợ vậy chưa mày sợ vợ cứ đổ thừa là ngụy biện chứ mà chỉ có bất tài vô dụng á mới sợ vợ thôi chứ không có gì mà phải sợ vợ hết á đàn ông không lo được cho vợ thôi không bảo kê vợ được thôi thêm màn sợ vợ không chấp nhận được tâm luận rất là nhiều lần rồi nhưng mà quan điểm của anh rất là cứng đúng không thương vợ tôn trọng vợ khác sợ vợ đó mà bây giờ đi đi đi, đi tập kim xin phép vợ thôi mà dẹp đi giờ bà không hiểu đúng không ngồi đó nói, nói cho nghe là lợi ích cho tập kim ok thấy duy nguyễn không đó tập kim như nó đó thứ nhất tướng tá ngon lành tuổi trẻ thần thái mắt đẹp đủ da mặt xịn ok chưa wow. rồi vụ kia dữ nữa rồi bà thích chưa là tôi đi tập nha <laughs> phải nghe nói thì phải ngoan đúng không đưa tiền phía biết cách đâu có thế nào mà mà mà mà, mà mà cứ ờ, sợ một cách vô lý rồi đâm ra đưa có những cái quyết sách trong cuộc đời mình sai lầm trong cái khoảng mà hòa giữa mẹ với vợ rồi giờ nói tới mẹ mẹ đó là người lớn tuổi rồi anh cũng có mẹ và tụi em cũng có mẹ bây giờ sợ nhất là ngày mất mẹ mà cuộc đời mình kỳ lắm em lúc mẹ mất mẹ thì sợ mà lúc còn mẹ thì biết giữ hầu như nào cũng vậy đó không riêng gì mấy em mà cũng riêng gì anh nó thôi mẹ ơi mẹ này mẹ kia mẹ này mẹ kia thôi mẹ bệnh cái một mẹ quéo đúng không mà giờ á người già hay có cái tật nằm ở nhà không à nên tụi em làm gì làm nếu mà có điều kiện xúc cho mẹ ăn cái home gym nhỏ nhỏ đầu tiên bằng cái máy chạy bộ trước tạ thôi khỏi đi nghe không tạ bây giờ nói thiệt với em đừng có bao giờ mà mà mà ghim mà cực đo bây giờ mà mẹ tụi em thuộc hàng u 5 rồi u 5 là mà kêu cầm một tạ ai cầm được cầm nó ra gì không tập được mấy em ơi chỉ cần ngày đi bộ 30 phút 30 phút thôi trời đất ơi khỏi còn chỉnh gì cả mua cái máy F63 về nhấn vô cái chương trình program nào cũng được hết á cái máy là thiết kế dành cho mẹ mà dành cho mẹ dành cho vợ luôn đó còn thằng nào mà lấy bầu cao thì mốt anh chỉ chiêu cho me bầu cao thì chạy manual nó chạy manual và chạy user 1 user 2 hiểu chưa đó còn bây giờ những cái đồ ram trên máy rất đơn giản rất là rất là dễ sử dụng lít mẹ mua mua mua nó nhấn nhấn nhấn nhấn mà xong rồi về nổ nha cái này anh nên nói thêm máy này rẻ bèo mà máy này có 25 triệu thôi về nổ luôn trăm triệu đi chi vậy để cho mẹ mày tiếp tiền mà tập chứ không chỉ trơn trọi hết á thường mẹ nó sót ruột con mà về mày cứ áp lực vô đó thôi mẹ giật quyền lại mày luôn á một ngày mà đi giùm con nửa tiếng đi cái máy này con mua tới năm tới trăm triệu lận con đang nợ ngân hàng 90 triệu đó mẹ đó tồi đất ơi mẹ cảm động liền mẹ có áp lực như vậy mẹ tập nha mấy em đó hiểu chưa chứ không phải là cái gì hết rồi xong á mà người lớn á người ta rất là khó ăn người lớn á thì cái mày thịt là bỏ đi nope. người lớn mày thấy có ăn thịt đâu hiếm lắm ông nào chắc dữ lắm mới ăn thịt ăn cá còn không á tao ăn rau không rồi à. ăn rau sao đủ chất đúng không ăn rau không có đủ chất sức đề kháng cũng yếu nữa nó không nên á tập là một phần ăn là một phần mà nếu mà đâu thể nào mình bắt mẹ mình ăn thịt được đúng không mình mẹ mình thì chỉ có thể là ăn rau thôi mẹ anh cũng vậy thôi nên anh có kinh nghiệm lắm nhà một đống một đống người già kìa toàn tuổi mẹ anh không bây giờ á ai cũng có đau chân trời ơi lên bệnh viện khám hoài ủa lộn lên sài gòn khám hoài đau chân mở máu thêm cái gì nữa cái gì huyết áp con bà bị tim nữa trời ơi nên thôi giờ tụi em phải mua mẹ em này nè cái này là không phải quảng cáo nha mấy em ồ cái này không phải quảng cáo mà là chia sẻ anh cũng có mẹ em cũng có mẹ cái nào uống được cho mẹ thì anh mới chia sẻ cái này với cái này hai cái này thôi về lại mẹ luôn mẹ ơi mẹ uống giùm con đi mẹ đúng không bây giờ mẹ ăn cơm đúng không bà ăn rau không mà, mẹ ơi bà ăn rau với ăn cơm không à thôi cơm mẹ ăn nó ít lại xíu không chứ sao ăn cơm tiểu đường mà cái người việt nam mình nó khổ lắm lớn tuổi mà cứ ăn cơm mới chịu cơ ra đường khoe ừ tao già rồi tao ăn được ba bát cơm mỗi bữa ừ, bà kia bóc khoe bốn bát xong bà nào bà đấy vậy không à có không có không em nên á thôi liều lượng giảm lại đừng có ăn cơm làm cho con một muỗng này thôi con quỳ con lại mẹ luôn một muỗng đó mẹ ăn chừng nửa chén cơm thôi ăn với rau với ăn này thôi được rồi đó hoặc là này hiểu không hai này người phụ người lớn tuổi uống được còn thêm cái nữa mấy em cái này nè cái dòng này nè cái dòng này là mà khỏe uh, uống cho khỏe thôi chứ không có no cái dòng mấy cái dòng bca á cái dòng amino á thì thí dụ như mẹ đang giữa chừng bị mệt á đi chợ về á đi đi chợ đi chợ xách đồ về nó mệt đó thì uống cái này cho nó khỏe uống cho nó khỏe giống như mẹ thường thường á người ta mẹ mày sẽ vô pha trà đường đúng không rồi pha sữa ông thọ nó rồi ờ, pha mấy cái đại loại lip tông lip tiết gì đó uống nó thì uống mấy cái đó làm gì uống cái này đó một ngày chỉ một lần thôi cũng được nữa để cho mẹ của em có được cái sự ăn uống khoa học đúng không và sự tập luyện để làm chi để cho mẹ em nó khỏe nó đỡ bệnh chứ không á người lớn tuổi người ta bệnh người ta suy nghĩ rất là tiêu cực khó dụ tới phòng gym lắm ông ơi tao nói thiệt mẹ khó dụ mẹ tới phòng gym lắm cha cũng vậy thôi à khó dụ lắm mà người ta lớn tuổi rồi ở nhà người ta còn trong con trong cháu này nữa nữa tập ở nhà nó sẽ tiện lợi hơn đúng không mà bây giờ kêu gặp bụng làm biến lắm tao nói thiệt gặp bụng là dễ nhất rồi đó mà kêu gặp bụng cũng làm biến nữa mẹ tao tao biết mà anh khổ lắm em cũng tâm tư lắm á mà sao kiểu tự nhiên mẹ sao mẹ lớn càng lớn tuổi mẹ càng mập vậy nói, tao cũng biết nữa mày, tao ăn tao ăn cũng bít thịt sao tao cũng mập nữa à, có mẹ mình mình không lo lo con bồ mẹ nó ngó tối ngày nó chụp nó khoe mông khoe đít khoe vú khoe này khoe kia nó còn trẻ cái kiểu gì nó chả khỏe đúng không Tao lo lo tuổi già thôi lo là phải lo cân bằng cái nào nguy hiểm đèn đỏ lo trước còn cái nào đèn vàng đèn xanh thì từ từ nó nên tụi em cứ phải cân bằng trong cuộc sống này mình phải nói chung anh không có khuyên gì hết á còn cái cái sự mê gái á, mỗi người mức độ nó khác nhau anh đâu biết tụi em mê sao mà tụi anh nói nhưng mà em phải cân bằng để sau này tụi em đừng có hối hận đừng có sai lầm bây giờ có đá tảng có sỏi có cát bỏ cái nào vô trước và bỏ cái nào vô sau là tùy các em nha thôi tạm biệt các em hay thì mua súp đi ba giàu nghèo mẹ gì